báo bài là siêu nhanh siêu chuẩn xác và đặc biệt cái công nghệ phân tích mã vạch ở trong cái phần mềm nó được cải tiến rất là nhiều giúp là báo nhanh này báo xa này và chuẩn xác 100 trăm luôn đấy thì bên cạnh máy bài CVK 900 nhà tôi còn phân phối thêm dòng cái máy bài CVK 700 đấy chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam anh em nhìn cho tôi để tất cả những cái dòng máy bài đều chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy, như ba cây này liêng sâm phẩm trắng ở miền Bắc trong miền Nam mới chơi được bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lấm lá và biểu thì đây là cái số đại lý bên tôi này 0984 80 49 anh em nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo trên tôi trên đấy tôi cũng đăng rất nhiều cái hình ảnh máy đánh bài thì bên cạnh máy đánh bài CVK 700 còn là ờ, những chiếc máy đánh bài iPhone X đấy là CVK 360 được ngụy trang trên một chiếc máy bài à, trên uh, chiếc điện thoại iPhone X anh em nào dùng iPhone X là sử dụng luôn này ngụy trang rất là ok và một chiếc iPhone 8 thì tất cả những cái điện thoại này anh em sử dụng nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường anh em nhé thì bên cạnh cái máy bài iPhone 8 ấy như cho tôi mà giới thiệu thêm một cái dòng máy bài khá nổi tiếng đó là máy bài CVK 600 Đấy, vẫn còn nguyên tem luôn chơi anh em chơi là bài uh, bình sập sám những cái dòng máy bài là ok luôn 100 trăm này đó CVK uh, 600 này và bên cạnh dòng máy bài cao cấp giúp anh em chơi những cái trò anh em nào có điều kiện kinh tế tốt thì anh em là sử dụng dòng máy bài CVK là cao cấp và anh em là dùng đánh trong suối nhỏ thì anh em có thể mua cho mình cái dòng máy bài Samsung Đấy, rất là đơn giản Đấy, ờ, giá rẻ thì vài triệu thôi anh em có thể ờ, ngụy trang à, tạo cho mình một à, một cái bánh bài rồi anh em nhé đấy đây là một chiếc à, điện thoại Samsung bánh bài giá rẻ đây bây thì tôi sẽ đi vào đánh chi tiết luôn cho anh em một cái dòng máy đánh bài nữa, rất là cao cấp đó là dòng máy đánh bài CVK 680 được ngụy trang trên nền một chiếc à, iPhone 8 anh em nhé. đây cái này thì à, nghe gọi này nhắn tin này Zalo Facebook bình thường này cái giao diện của nó này giống 100 phần trăm của hãng Apple luôn anh em nhé. đấy cái bên trong được uh, ngụy trang này cái mật khẩu của anh uh, phải chủ thì mới đăng nhập vào còn người ngoài không đăng nhập vào đấy thì cái máy đánh bài thì bao gồm những cái gì để mà chơi được thì tôi sẽ giới thiệu luôn đầu tiên là anh em phải có máy đánh bài tiếp theo đó là cái tai nghe siêu nhỏ kiểu hạt đỗ đâu để anh em ờ, nó báo về tai của anh em đấy là cái tai nghe siêu nhỏ tôi sẽ cho gần anh em này rất là nhỏ này tai nghe mini siêu nhỏ này đấy và anh em cần những bộ bài những bộ bài mã vạch đã qua xử lý ở bên nhà tôi xử lý rồi nha những bộ bài mã vạch thì bài nhà tôi có rất nhiều mẫu bài mã vạch nhá như bài xanh 2k như này này đấy bài rồng đỏ này rồng vàng này bài đô la bài kim cương đủ cả cho anh em chơi đấy thì để không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đi vào chi tiết tôi đánh thử cho anh em một vài cái ván bài đầu tiên là tôi sẽ đánh môn liêng sau đó là tôi sẽ chuyển sang môn bài cào ở miền Nam và môn bài binh sáu lá nha anh em nhé đây tôi sẽ đánh ờ, cho anh em là môn liêng trước này tôi sẽ để chế độ là báo là hai nhà lớn nhất Rồi, báo hai nhà lớn nhất anh em nhé cái này thì đặt ra là báo rồi môn liêng này báo ba bốn cái máy này thì anh em có thể đặt chế độ là báo tất cả các nhà luôn cứ báo là từ thấp đến cao trong vòng bốn nhà luôn bây giờ tôi để chỉ để hai nhà thôi ba bốn thì anh em cứ nhớ này một hai ba này ba là được tám ờ, tám điểm này bốn này bốn đã được 5 điểm này thì những cái nhà còn lại là không không thể không không thể qua được máy báo là chuẩn 100 phần trăm luôn đấy thì đây là môn liêu một cái bộ môn là cực phổ biến ở Việt Nam thì tiếp theo tôi sẽ chuyển sang ờ, đánh cho anh em là cái môn khác nữa đó là cái môn uh, môn môn môn bài cào thì trước khi chuyển sang môn bài cào thì tôi giới thiệu với anh em này anh em nào mà không để cái máy là trước mặt thì anh em có thể mua ngụy trang cho mình những cái đồng hồ cái mã vạch này hay là những cái ờ, móc chìa khóa xe máy cái mã vạch như này hay là điện thoại Nokia này đây tôi sẽ chơi cho em xem này điện thoại Nokia cái mã vạch này anh em chơi anh em để cái này vào trong người và anh em để điện thoại ra trước mặt như này hoặc là cái ví cái mã vạch như này bóp cái vạch như này đấy vòng tay phong thủy cái mã vạch đấy anh em chơi cái này cái, cái bộ sản phẩm ngụy trang đây bây chúng ta sẽ đi vào cái bộ môn tiếp theo cho nói với anh em là đó là môn nào, bài cào một cái bộ môn cực phổ biến ở miền Nam bài cào tôi sẽ để cho hai nhà lớn nhất đi đó để hai nhà lớn nhất anh em nha, tôi sẽ để à, bốn người chơi thôi trong quá trình chơi anh em tăng giảm chúng người chơi ở đây anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi này số điện thoại này đấy tránh uh, mua không đúng uh, shop nhá cái ưu điểm của nó này anh em để bài ngang dọc không quan trọng cao thấp cũng không quan trọng luôn anh em để mà cao như là vẫn bạch đá bình trời này đó anh nhìn đây chia cho anh em xem này ba hai một này số nhà chơi là bốn này em nhìn này hai một này số nhà hai này rồi hai này sáu này một là bốn này đấy đây muốn bài cào anh em nhé đây anh em nhìn này những nhà còn này thì không qua được số nhà nhà hai và nhà một này đấy trong quá trình chơi anh em phải tăng người chơi này tăng lên bao nhiêu người được đấy không quan trọng 8 người được 10 người được hết bài thôi nhá anh nhìn đặt là báo đặt là báo đó một bốn này đây là năm người năm nhà chơi này một bốn này đấy đây máy báo một bốn này nhà số 1 này 6 nhưng mà cao nhất đấy nhà số 2 này không có gì này nhà số 3 này đấy không có gì này đấy nhà số 4 này nhà số 4 này đấy đây nhà số 5 này đấy rất là chuẩn xác luôn Rồi, ờ, tôi sẽ chuyển lên là bảy người chơi chẳng hạn sáu năm sáu bảy đấy thôi trở về sáu chơi cho nhanh nhá sáu bao nhiêu người thì không quan trọng nhưng chưa nhiều là thời gian video lại dài mất sáu nhà chơi này 42 tôi nhắc lên hai nhà lớn nhé một hai ba bốn này nhà số 4 này là, là 9 này Đấy, anh em nhìn này nhà số 2 này một hai sáu này thì những nhà còn lại là chắc chắn là không qua được rồi hai cái nhà rồi đấy máy báo là không thể có chuyện sai 100 trăm là đúng 100 trăm luôn anh em nhìn thấy không đấy Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác nữa để chứng minh là cái máy này đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam nó sẽ chuyển sang cho anh em một môn bài khác đó là môn bài binh sáu lá tôi sẽ để bốn người chơi và báo một đà lớn nước anh em nhé môn bài binh sáu lá Rồi, à, đặt rồi. này máy báo một anh em nhé đấy cực nhanh rồi không phải chuyện sai rồi báo siêu nhanh thì được sang luôn đặt đặt lại báo luôn này đây anh em nhìn này máy báo số 1 này đấy em nhìn thấy chưa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 cái kính này nhà tôi là cái kính gọi là đẳng cấp nhất hiện nay cái kính là nhập khẩu từ Mỹ đây tôi cho anh em xem cái vỏ hộp trước đấy uh, made in USA đây là mới kính là đeo êm mắt không cộn mắt không chảy nước mắt đấy và đặc điểm là nhìn bài cực rõ luôn đây tôi sẽ cho anh em xem này thì uh, đây là cái à, cái cái cây đeo kính của nó này anh em khi anh em mua hàng thì uh, anh em cứ qua cửa hàng đấy đây anh em đến trực tiếp cửa hàng của nhà tôi cửa hàng của tôi thì nằm ở bến xe miền đông sài gòn và bến xe mỹ đình hà nội tránh phải mua hàng, hàng giả hàng nhái còn anh em ở xa thì tôi có thể gửi uh, xe ca xe đò về cho anh em đây là cái kính áp tròng anh em này đấy kính uh, nhập uh, tôi nhà tôi nhập khẩu từ mỹ này anh em này khi anh em đi chơi cái này đeo cực dễ luôn anh em chỉ cần dùng cái cây này anh em áp vào mắt ờ, vạch mắt ra và anh em áp vào mắt là ok là nó sẽ nhìn được ờ, bài rất là ok Đấy, đơn giản dễ chơi dễ sử dụng thì đối với kính áp tròng này thì anh em cần những bộ bài thì bên nhà tôi có thể làm được tất cả các mẫu bài từ ờ, bài nhựa bài caro bài rồng bài ướt, bài táo Đấy. thì đây là một cái một số cái mẫu bài tôi sẽ cho anh em xem này Đấy. đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu bài đó là bài double k 2001 đây là một cái mẫu bài là cực phổ thông ở Việt Nam đấy rất nhiều ờ, anh em chơi ở vùng miền đều chơi cả cái này cái bài này cái bài này thì cực cứng anh em ạ giống hệt cái bài ở ngoài uh, tiệm tạp hóa luôn đấy đời mới ờ, ba uh, phí này anh em nhìn này thì bây giờ tôi sẽ đeo kính cho anh em anh em lưu cho tôi này khi anh em đeo kính thì anh em nhìn như chưa bài ngửa nhưng có một cái lưu ý là phải bài nhà tôi qua xử lý anh em nhé còn bài ngoài chợ cũng có rất nhiều anh em điện hỏi là bài ngoài chợ có nhìn được không tôi đảm bảo với anh luôn như là không bao giờ nhìn được nhá đây tôi sẽ cho anh em xem này đây anh em nhìn này đây con ca này đấy, anh em nhìn thấy không con này con ca bích anh em nhá rồi đấy quy này con gì này em nhìn rõ không đây tôi sẽ cháo thì tôi sẽ đọc cho anh em xem anh em lưu ý này đây là cái mắt camera tôi áp vào còn nếu mà anh em để mà nhìn trực tiếp bằng cái mắt này thì nó sẽ rõ gấp 10 lần còn đây con 6 này con này là con 6 à, rô anh em nhá đây à, 6 bích anh em ạ à, 6 tép nhá 6 tép đây có gần thì là 6 tép đây, tôi sẽ tìm cho anh em con 6 rô này à con rô này trước đây con cờ đây đây là con rô đây là con di rô anh em nhá đấy đây là con uh, 10 rô này anh em này nhìn là dấu cộng là 10 rô này đấy còn cái móc chìa khóa là con 9 để mà phân biệt uh, giữa con uh, uh, 6 và con 9 đấy rồi phần tiếp theo bên cạnh đó thì có những cái mẫu bài khác nữa đó là những mẫu bài à, cho anh em vùng miền như chẳng hạn như miền tây như kiên giang rất hay chơi cái bài này anh em có thể nhìn vỏ vỏ hộp này đấy ngoài ra còn à, ngoài bắc thì hay chơi cái bài à, ớt này bài táo này đấy anh em có thể nhìn qua bài đây anh em nhìn này tôi sẽ chiếu cái ờ, ấy vào này mắt vào này đây anh em nhìn này đây rất rõ rõ ràng anh em nhá con một này con át này đấy hai này đấy ba này đấy, anh em nhìn thấy rất là rõ ràng đấy sáu này bảy rô này đấy anh em nhìn thấy không đây cái phần ờ, trên này là cái phần đánh dấu chất anh em này chất rô này đấy con 10 rô này đấy tiếp theo này nó sẽ qua bài đỏ đây tôi anh em cho nhìn xem cái vỏ hộp này và tiếp theo là cái bài ờ, xanh bài xanh ờ, một cái bài xanh này thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại của tôi đây anh em có thể xem qua là 0984 80 469 anh em nhé anh em liên hệ trực tiếp với tôi cái số điện thoại này Zalo Facebook của tôi anh em đánh cái bài thì anh em cứ alo cho tôi đây đây là một cũng một bài uh, lưng xanh này ở đây cái vỏ hộp của nó cho anh em xem Đấy. và cái bài này cũng rất nhiều à, nhìn như lơi chơi thì đó chính là cái bài uh, bài cúc đấy anh em có thể xem này đây là cái mẫu bài cúc này bài cúc áo nhá nhiều anh em gọi là bài cúc áo đây là lưng sau nó in rất nhiều cúc anh em thể xem qua là vỏ của nó và một cái bài nữa ở cái vùng miền Tây hay là những cái vùng khác cũng rất hay dùng đó là cái bài đô la trắng hay là đô la vàng đây tôi cho anh em xem do cái diện tích bản rất là hẹp nên tôi không thể trưng bày hết cái bài các mẫu bài ra đây được đấy anh em nhìn này đây là cái mẫu bài đô la anh em nhé và bài nhựa thì tôi cũng có cả đấy đây là cái mẫu bài nhựa đấy bài nhựa royal xanh và đỏ đều có anh em nhé đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em alo trực tiếp số tặng tôi bên cạnh cái kính đẳng cấp nhất này thì bên nhà tôi còn có những kính mẫu kính gỗ hộp gỗ đấy hộp gỗ kính thì được ờ, bảo quản trong ờ, một cái lọ nước ngâm kính như này Đấy, khi anh em đeo kính thì anh em vớt cái kính ra anh em rửa qua cái nước suối đi là anh em đeo mắt nó rất là an toàn thôi kính này có thể sử dụng được 3 đến 4 năm anh em nhá đây là một loại kính à, Hàn Quốc này kính hộp nhôm này đấy anh em có nhu cầu mua lại kính gì cứ alo cho tôi thì tất nhiên là tiền nào của đấy anh em mua lại tốt thì tiền nó sẽ cao nhá kể cả bài cũng vậy đấy thì anh em uh, có nhu cầu mua hàng thì anh em uh, cứ qua cửa hàng hoặc là có thể uh, tôi gửi bưu điện về